tiến sau kèo nào luôn nhé anh em đấy thì anh em để lại cho tiến hai lượt đăng ký để cho tiến có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video sắp tới cho anh em tham khảo các mã kèo nhé cùng với đó thì anh em hãy để lại một like ở trong cái video này cũng như là anh em để lại một cái lượt bình luận về cái tỷ số của trận đấu này mà anh em dự đoán tiến sẽ uh, gửi cho anh em đó 500k dành cho anh em nào mà dự đoán sớm nhất và chuẩn nhất trong cái trận đấu này ok cho anh em thì uh, quay trở lại video này Tiến sẽ nói về trận đấu giữa kênh Monaze với Atalanta thì trước tiên anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà những cái đưa ra trước nhé uh, à, đây anh em hiện tại anh em có thấy nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo là đội khách Atalanta chấp đội chủ nhà kênh Monaze với mức chấp lần lượt là 0.75 một hòa 0.5 cùng với 1.25 cả trận đấy rất là nhiều mã kèo để anh em chơi bên cạnh đó mã kèo tài xỉu trận đấu này là 2.25 ba hòa 2.5 cùng với 2.75 đó mức tài xỉu tiếng thấy cũng khá là cao nha anh em à, còn lại đó chính là mã kèo chấp hiệp 1 đó hiệp 1 thì Atalanta chấp đội chủ nhà kênh với mức chấp là 0.25 cùng với chấp nửa trái tài xỉu hiệp 1 là một hòa 1.25 thì anh em thấy không cái việc mà chơi trên trang có rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi luôn rất là đa dạng các loại kèo luôn đó ngoài ra còn có mã kèo cược xiên hay là đặc biệt rồi mã kèo toàn chặn nói chung là rất nhiều mã kèo anh em chơi tỷ số đồ nữa nè rồi mã kèo thẻ kèo gốc kèo gung nữa nhưng mà hiện tại thì tiến nhận định sớm cho anh em trận đấu này trước một ngày nên mã kèo thẻ kèo gốc kèo gung hiện tại nó vẫn chưa có nha anh em đó nhưng mà chắc chắn với anh em tầm uh, trưa hoặc chiều ngày 1 tháng 4 này sẽ có rất là nhiều mã kèo thẻ cũng như kèo gung kèo gốc này nọ cho anh em chơi đó anh em chơi trên trang là anh em được chủ động vào tất cả loại kèo mà anh em thích đúng không anh em ví dụ như cái mã kèo hiện tại với trận đấu này anh em thấy nó khó quá khó chơi quá thì anh em có thể đợi bóng lăn tầm 15 ờ, 20 phút gì đó anh em xem cái chân xem chân của hai đội này đá như thế nào đó nó có đá hết sức mình hay không đó coi đội nào đá hay đá dở rồi đợi kèo hạ xuống hay kèo lên gì đó rồi anh em lựa chọn những kèo phù hợp nhất anh em vào cái đó là cái lợi thế khi mà anh em chơi trên trang ok cho anh em thì với những anh em nào tiếng tâm sự nha anh em nào mà đang thua tha đó đang thua tha sao bờ thật sự đang thua tha sao bờ à, muốn gỡ gạt muốn kiếm cơm gạo muốn đồng hành với tiếng ở những trận đấu phía trước ở phía trước còn rất nhiều trận đấu hay anh em chưa nói đến Elgo chắc các trận về đội tuyển quốc gia nữa đấy rất là dễ hút cái mã kèo ở các trận đấu đó luôn nếu như thật sự anh em thu tha sao bờ muốn cùng Tiến đồng hành ở các trận đấu phía trước thì cứ liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến có để phía dưới góc video này. Đó, Tiến sẽ hỗ trợ đưa tất cả anh em vào nhóm, đưa vào nhóm miễn phí nha. Nhóm của Tiến là không thu phí từ anh em, anh em nhớ nhá, không thu phí từ anh em. À, nhưng phải có hai điều kiện tiến mới đưa anh em vào nhóm thứ nhất anh em phải có số vốn một hai củ trở lên một hai củ trở lên thì hãy liên hệ cho tiến nha vài trăm thì tốt nhất thì né ra đừng có liên hệ tiến làm gì vì vài trăm tiếng không có bao giờ mà hỗ trợ anh em được nội các anh em vào kèo dằn kèo thôi là không đủ nữa huống chi là hỗ trợ anh em gỡ gạt đúng không ít nhất một hai củ trở lên thứ hai thứ hai là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online đó internet banking đấy nè có sàn chứng khoán online thì anh em hãy liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ cũng như hỗ trợ cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi như là tiến này đó nạp rút rất là nhanh luôn năm 10 giây thôi là nó tự về cái tài khoản của mình luôn đó chơi như vậy mới gọi là chơi đúng không anh em có thể chủ động vào những mắc kèo mình thích mà chơi ăn thua cũng chả ai biết hết không có liên quan tới ai không cần phải chơi báo ngoài trước ba bốn tiếng qua thầu qua cò làm gì hết nó chưa biết được đội hình ra sân chưa biết được các cầu thủ chơi với sơ đồ gì mà anh em đã chơi báo ngoài trước ba bốn tiếng rồi chơi như vậy thì, thì khác gì là chơi chơi theo cái dạng hên xui đúng không cúng cho mấy thằng thầu cò khác gì mình nuôi tụi nó đâu đó tụi nó còn ăn lai trên đầu ăn cỏ trên đầu mình nữa chơi như vậy để chơi làm gì đấy tốt nhất cứ chủ động cầm một cái trang như tiếng mà chơi đó ngoài ra còn được đồng hành với nhóm của tiến với anh em của tiến để uh, cùng tham khảo các mã kèo cùng chơi chung với nhau đó để tránh cái việc thua tha nữa rất là lợi luôn đúng không bởi vì không có việc gì mà anh em ờ, phải ngại ngùng mà để liên hệ cho tiến cả cứ liên hệ ngay cho tiến nha nếu như thật sự cần vào nhóm mà đạt đủ hai điều kiện mà tiến đưa ra à, và tiến cũng tâm sự với anh em một điều nữa tại sao mà video này tiến lại không đưa cái telegram lên thường thường tiến sẽ kêu anh em thêm bạn tại zalo hoặc telegram nhưng hiện tại anh em chỉ thêm bạn với tiến uh, qua cái zalo thôi vì uh, cái telegram hiện tại tiến đang bị giả mạo rất là nhiều cái telegram của tiến là a còng cái bóng cao tiến bây giờ tụi nó giả mạo là a còng cái bóng cao tiến tụi nó thêm chữ n hai ba chữ n phía sau rồi thêm số phía sau nữa tụi nó đang giả mạo cái ờ, tele của tiến rất là nhiều cho nên tiến tránh cái việc lừa đảo anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái số zalo này của tiến còn cái à, muốn cái trường hợp thứ hai trường hợp thứ hai là anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cái à, à, liên hệ trực tiếp qua cái Facebook qua cái Facebook cá nhân hoặc là fanpage của Tiến đây ví dụ như trong video này mỗi cái video ấy Tiến đều để cái đường link nè anh em tìm đến phần mô tả của video anh em nhớ nhá dưới phần video của Tiến anh em tìm dưới cái phần mô tả đây anh em tìm dưới phần mô tả anh em uh, sẽ thấy được cái đường link nè đây là cái đường link fanpage đó fanpage của Tiến đây là cái đường link Telegram telegram vẫn có đường link luôn cũng như là cái đường link Facebook cá nhân anh em chỉ việc ấn vào ấn vào là sẽ xuất hiện được những cái Facebook nè rồi tele hay là fanpage chính chủ của tiếng đó hiện tại bị tiếng bị giả danh rất là nhiều cho nên anh em muốn chuẩn hơn thì cứ liên hệ cho tiếng qua ba cái nền tảng mà tiếng có để dưới phần mô tả trong mỗi video mà tiếng đăng lên anh em nhớ nhé chứ không có tìm kiếm gì hết cứ liên hệ trực tiếp qua ba cái đường link mà tiến đưa lên trên mỗi video cũng như là hoặc là nếu mà anh em không biết liên hệ qua mấy đường link này anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của tiến 0963 731 346 đó liên hệ qua số zalo này ok cho anh em thì anh em thật sự mà cần hỗ trợ xa bờ muốn gỡ gạt thì cứ liên hệ ngay cho tiến nha Ok thì quay lại với trận đấu này với những má kèo mà Tiến đã cho anh em tham khảo trước khi đưa ra tỷ lệ kèo Tiến chọn thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về trận đấu này trước nha. Đây, thì trước tiên anh em nhìn vào cái uh, uh, màn hình là sẽ thấy được cái sơ đồ ga xăng dự kiến của hai đội đó hai đội này đây Kimonese ga xăng với sơ đồ 352 với cặp tiền đạo chủ lực là Dead Sơn với uh, uh, Tassidiao đó cùng về đội khách Atalanta ga xăng với sơ đồ là 3412 với bộ đôi tiền đạo đó chính là Holun cùng với Zapata và cái uh, tiền uh, tiền vệ tấn công hỗ trợ cho cái cặp tiền đạo này đó chính là Balasit đó Basalit tiền đạo tiền vệ mang áo số 88 thì đây chỉ là cái sơ đồ ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo mà thôi cho nên tiếng không nói nhiều về cái phần này nhé à, ờ, tiếp theo đây thì anh em hãy nhìn qua cái bảng xếp hạng Serie A hiện tại này thì cái thằng à, Atalanta Atalanta là cái đội khách ở trận đấu này nha anh em đội khách Atalanta đang có được 45 điểm sau 27 ờ, vòng đấu Ờ, và đang đứng ở vị trí thứ sáu tại bảng xếp hạng Serie A với 13 thắng 6 hòa và 8 thất bại ghi được 44 bàn thắng để hút lưới 31 bàn thì hiện tại anh em nhìn vào bảng xếp hạng ờ, Serie A anh em có thể thấy là Atalanta hoàn toàn còn cái cơ hội ờ, còn nguyên còn nguyên 100% cái cơ hội là cạnh tranh cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng thậm chí là cái top 2 đó để giành trực tiếp một cái vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau đúng anh em vì hiện tại Atalanta chỉ kém cái top 5 là Roma với hai điểm cách biệt mà thôi và top 4 là Milan với 3 điểm cách biệt đó và chỉ kém top 2 Lazio với 7 ờ, điểm cách biệt mà thôi mỗi cơ hội hoàn toàn còn với Atalanta nếu như đội ờ, bóng này làm tốt ở những trận đấu còn lại đó thì nói đây là nói về cái đội ờ, bóng Atalanta nha anh em cái cơ hội rất là sáng cho Atalanta lọt vào cái cúp C1 mùa sau nếu như Ờ, có một cái uh, bảng xếp hạng tốt trên tại Serie A ở vị trí top 4 hoặc top 5 đúng không đấy thì đây uh, vào đêm nay thì Atalanta vào tối nay Atalanta sẽ đối đầu với Cremonese một cái đội bóng mà phải nói là đang đứng ở cuối bảng xếp hạng và 80% là Cremonese sẽ phải uh, chơi ở giải Serie A, Serie B phải chơi ở giải Serie B gớt hạng ở mùa này đó phải đấu ở Serie B ở mùa sau cái tỷ lệ gớt hạng của Cremonese rất là cao nha anh em đó thì đây cũng là cái cơ hội để cho Atalanta gia tăng thêm cái điểm ờ, số của mình đó và bám đuôi cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng hiện tại thì anh em nhìn vào cái Monaco đi hiện tại nó chỉ có 13 điểm sau 27 vòng đấu thôi và 27 vòng mà nó chỉ có được một đúng một chiến thắng thôi anh em cùng với đó là 10 trận hòa và 16 trận thua đó ghi được 22 bàn thắng và để thủng lưới 49 bàn một cái phong độ phải nói là tệ nhất trong các ờ, đội bóng mà Tiến đã nhận định phân tích từ các giải quốc gia hàng đầu châu Âu luôn đấy thì với cái phong độ cực là tệ này thì anh em à, không có việc gì mà anh em không tin tưởng vào Atalanta hết đó tuy là chưa xem được những cái mã kèo mà mà nhà cái đã đưa ra nhưng tiến vẫn tự tin cho anh em vào một cái uh, chiến thắng chiến thắng dành cho cái thằng Atalanta trong cái cuộc đấu đầu này đấy và anh em hãy đến với tiếng thêm về cái phong độ của hai đội này đầu tiên đó chính là đội uh, ờ, Kim đội chủ nhà Kim đang trải qua cái chủ trận là cực kỳ thất vọng luôn đó chỉ có hai chiến thắng cùng với ờ, ba trận hòa và phải nhận đến 5 thất bại 10 vòng đấu gần nhất trong đó có một trận thắng ờ, tại ờ, cúp cúp ba ý còn lại là một trận thắng mà Tiến đã nói là sau 27 vòng nó chỉ có đúng một trận thắng trước Goma với số 21 mà thôi đó và cái phong độ sân nhà của cái thằng Cremonese này cũng khá là tệ nha anh em sau cái trận thắng Roma còn lại nó đều nhận thất bại trước mọi đối thủ luôn đó dù mạnh hay yếu thì nó đều thua không không bao giờ có được một chiến thắng trước ai khác ngoài Roma đó thì chính Goma cũng là một đội khá là đen đuổi nha anh em Goma của uh, Goma cũng khá là đen đuổi khi mà chỉ để thua đó khi mà để thua đúng cái trong cái uh, Serie A mùa này đó và Kemonese chỉ đúng hạ gục mỗi Goma luôn có thể nói là Goma khá là đen đó đồng quân cũng mang Mourinho khá đen luôn nha anh em còn về đội khách Atalanta thì đang có được 3 chiến thắng 3 chiến thắng hai hòa và phải nhận đến 5 thất bại 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Cái phong độ của thằng Atalanta ở đầu mùa giải phải nói nó thi đấu cực hay luôn em, cực cháy luôn. Nhưng ở những trận đấu gần đây thì nó đã thi đấu phải nói là xuống phong độ, cực xuống phong độ rất là cao luôn. Đó anh em nhìn này, ở 7 trận đấu gần nhất tại Serie A thì nó chỉ có đúng hai chiến thắng thôi. Còn lại đó là một trận hòa và phải nhận đến 4 trận thua, một cái phong độ khá là tệ dành cho Atalanta. Đó. Và cái phong độ sân nhà của thằng Atalanta cũng uh, không có phát triển gì mấy Đấy thì anh em xem này, ở tổng cộng là 6 trận sân khách gần nhất, Atalanta nó chỉ có đúng một chiến thắng trước Lazio với số 20 thôi, còn lại là phải nhận 4 thất bại và một trận hòa. Đó một cái phong độ cũng không được tốt cho lắm. Nhưng chắc chắn sau cái trận thắng mới đây nhất trước Empoli của Atalanta là một cái động lực rất lớn để cho Atalanta tiếp tục cạnh tranh cái ờ, vị trí top 4 trong bảng xếp hạng Serie A hiện tại. Đó đặc biệt à, là trong cái trận đối đầu này Atalanta chỉ phải gặp một cái Cremonese một đội bóng phải nói là thi đấu cực tệ mùa giải năm nay chỉ có được một chiến thắng sau 27 vòng đấu mà thôi đó thì đây cũng là cái cơ hội để cho cái thằng Atalanta à, gia tăng thêm cái điểm số của mình nhé anh em đó thì anh em hãy xem thêm cái lịch sử đối đầu này à, hai đội bóng này chỉ có hai lần gặp nhau duy nhất trong lịch sử đối đầu mà thôi cái lần đầu tiên đó chính là vào cái giải Cúp Ý à, năm 2016 thì Atalanta đã đánh bại Cremonese với tỷ số là 6-0 và mới đây nhất là ở trận lượt đi ở trận lượt đi thì hai đội đã bắt bại với uh, uh, cái tỷ số là hòa một điều trên sân nhà của Atalanta đó và với những gì tiến đã phân tích thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái ờ, thông số riêng của hai đội này đây Kimonoze thì uh, năm trận mới đây Kimonoze của đều uh, xuất hiện uh, về xỉu góc anh em 10 góc trở xuống thôi đó và ở 4 trên 5 trận mới đây thì Kemonage cũng đều bị thủng lưới trước mọi đối thủ luôn và Kemonage đã không thắng đã đã đã bị thủng lưới xin lỗi anh em Kemonage đã bị thủng lưới liên tiếp 15 trận à, gần nhất trên mọi đấu trường đó và có đã có liên tiếp 3 trận không thắng cũng như là cái thằng Atalanta thì à, ờ, 7 trên 9 trận gần đây đều về mức xỉu bàn thắng đó cái phong độ tệ cũng như dẫn đến những trận thua khiến cho Atalanta không còn được tưng bừng những bàn thắng như ở cái mùa giải trước nữa đấy à, và à, ờ, 4 trên 5 chặng gần đây thì Atalanta cũng đều bị thủng lưới trước mọi đối thủ luôn đó đây là những cái thông số riêng về hai đội nha anh em thì với những gì Tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo hiện tại mà nhà cái đưa ra với mức chấp chỉ là nửa một dành cho Atalanta trước cái Monaco thôi thì Tiến lại nghiêng cho cái thằng Atalanta này rất là nhiều trong cái cuộc đối đầu này cho nên Tiến sẽ cho anh em uh, hai cái mã kèo duy nhất trong cái cuộc đối đầu này anh em nếu trùng máu thì có thể vào theo Tiến đầu tiên là mã kèo Atalanta chấp nửa một uh, cả chặng này với mã kèo Atalanta chấp đồng nữa ở ngay hiệp một luôn nhá dạ. thì đây là hai cái mã kèo mà tiến cho anh em trong cái cuộc đối đầu giữa hang này đó anh em có thể vào thẳng cho tiến hiệp 1 atlanta chấp 0.25 đó tiếp theo là anh em vào cho tiến 0.7 chấp 0.75 ở ngay cả chặn luôn thì đây là hai mã kèo duy nhất thôi nhá anh em thấy hợp máu cùng ý với tiến anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đó vì Tiến có nói nhiều lần rồi, những video Tiến đưa lên YouTube chỉ là nhận định trước trận đấu cho anh em tham khảo mà thôi. Vì những mã kèo này Tiến chưa nắm bắt được cái đội hình chính thức ra sân cũng như chưa biết là hai đội chơi với sơ đồ gì đó nên rất là khó để đưa ra máy kèo chuẩn nhưng chắc chắn với anh em là trước giờ bóng lăn ấy tầm một tiếng đến tiếng gửi khi mà có được những cái thông tin chính thức về hai đội thì tiến sẽ đẩy à, những cái mã kèo rất là chuẩn lên cho anh em luôn tuy là không chắc một trăm phần trăm sẽ chiến thắng nhưng mà tầm 70 đến 80% là sẽ có cái chiến thắng có lãi dành cho anh em đó à, thì anh em mà chơi bánh bóng muốn đầu tư hiệu quả là phải chơi như vậy mới gọi là chơi mới gọi là kiếm lãi đúng không anh em đấy thì à, nói tóm lại mã này chỉ là những hai cái mã kèo mà à, hai cái mã kèo mà để cho anh em tham khảo thôi hợp mã hợp ý với tiếng anh em vào đó còn những mã kèo chuẩn hơn thì tiếng sẽ đẩy lên nhóm trước giờ bóng lăn cho anh em trong nhóm đó còn cái việc mà để vào nhóm tiếng đã nói từ đầu video rồi thứ nhất phải có số vốn một hai củ trở lên thứ hai là phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online đó anh em thì để cho tiến có thể hướng dẫn cũng như là chỉ cho anh em cách tạo tài khoản để chơi trên trang chủ động cầm cái trang chơi như tiến ok cho anh em thì anh em đạt đủ hai cái điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963 731 346 tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm miễn phí và không lấy một à, một đồng phí nào từ anh em hết anh em nhớ nhá đấy thì Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nha anh em Nếu như mà anh em yêu quý Tiến thấy những cái nhận định của Tiến hay hợp lý thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký uh, À, đây anh em đăng ký theo dõi cái kênh này kênh tiến soi kèo cũng như là đăng ký theo dõi kênh uh, ờ, tiếng bóng đá nha anh em để cho Tiến có thêm nhiều động lực làm những cái video sắp tới nữa nha. Và đừng có quên là bình luận về tỷ số của trận đấu này. Tiến sẽ lựa chọn ra những cái bình luận mà một bình luận thôi anh em. Tiến sẽ lựa chọn một bình luận mà chuẩn chuẩn sáng nhất cũng như là sớm nhất để cho anh em để dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nha. Đấy, à, và anh em cũng đừng quên là để là một like cho cái video này của tiến uh, để thêm nhiều người biết đến đó để cho tiến uh, uh, có nhiều người biết đến tiếng hơn cũng như là là có động lực để làm thêm nhiều video cho anh em tham khảo nhiều hơn ok chúc anh em có nhiều sức khỏe và uh, luôn thắng ở các mọi kèo mà anh em đã đầu tư